Georg. Georg. Georg. Georg này. Georg. Georg. Ờ, kêu đi. Có kêu chưa? Ốc cười. Ok qua. Ốc cười. Múa đi con, muốn đi hát đi. Ừ, chị ớt. nhảy quá trời vậy, ơi nhảy dưới kìa nhảy dưới rồi kìa đi mai đi ăn gì ta ờ mai đi ăn gì ta em cúp rồi ăn cúp đi ăn à, ăn súp đi em dạ. ờ ăn súp giác sáng rồi chưa ăn gì nữa chứ ăn kéo ăn tiêu à con bỏ đi con ăn tiêu rồi con tiêu ốc ơi ngủ ơi